trồng cũng bao nhiêu mười bốn mười năm nghìn một cân cắt ra cắt ra mặt bán một một một hàng này được nhóm bạc đây mời các bạn đến ờ, thăm vườn pháo của nhà bạn tiếp ở Lam Trung, Lam Sách Hải Dương. bạn ơi Táo Lê Đài Loan Ngon tuyệt vời các bạn ạ Ngon chưa từng thấy Ngon hơn cả táo đại 10 năm các bạn ạ Đây vâng, Quả này chắc nó phải 3 nặng các bạn ạ Mình cắn miếng nữa cho các bạn thấy cái độ giòn của nó nhé à. Ừ. Ngon lắm Ngon tuyệt vời luôn Đây mình cắn miếng nữa nhá ừ. Đó dọn vào rất nhiều nước Đây các bạn này sai này Sai vô kẻ Đó. Tuyệt vời chưa Mà năm nay là một năm kỷ lục mất mùa táo Nhưng ở đây vườn này vẫn sai chi chít các bạn ạ Phía sau kìa Đây này, ui rồi ôi Đây là xanh đấy nhé các bạn nhé Chín thì nó phải to khủng, khủng luôn To hơn cả táo đại 15 luôn các bạn ạ Đấy cái này chỉ 7 ờ, quả một, cân thôi quả to thì 7 quả nhưng mà cái quả vừa vừa chung chung là 10 quả à. à. các bạn tiếp tục đi sâu vào vườn để xem là mật độ xanh như nào nhé đây các bạn đây. đây sai lắm mở to đây các bạn Thế này chỉ độ ăn hai quả là no các bạn ạ Đây, những quả to như thế này Mà vẫn còn xanh nhé các bạn này Mình <laughs> giờ nắm tay này Gần bằng nắm tay mình luôn Này, gần bằng nắm tay mình luôn Đây, sai lúc đều Sai lúc đều luôn các bạn ạ Đấy, sai mà Ở đây cái tỷ lệ dụng nó gần như là không có các bạn ạ Ít lắm Những cái quả dụng đấy là chim với chuột ăn đấy còn lại là nó không dụng các bạn ạ đấy sai những cái cành bé xíu như này nhưng mà nó phải đeo phải mấy cân luôn đây các bạn chỗ nào cũng sai đây tôi quay ở, ở nhiều hướng để các bạn xem chỗ nào cũng sai mật độ sai đều ừ. đồng đều các bạn ạ đây các bạn này trên cao này đấy đây các bạn nhìn đẹp chưa sai lúc nhiều một chùm hàng chục quả hàng chục quả mầm mỗi quả à, của nó quả nó độ khoảng độ lạng rưỡi thì nó một chùm nó độ một chùm nó nó vào khoảng cân rưỡi hai cân rồi thưa các bạn Đây các bạn nhé, sai chát một lượt này Sai chát một lượt luôn các bạn này Đây, bây giờ chỗ này để lên cao cho các bạn thấy này Đấy Đấy, những cái cây cành chỉ bằng ờ, nửa cái đũa thôi Mà nó đeo cả chục quả nhưng mà to đùng như thế kia thì nó phải Nó phải vào khoảng độ cân rưỡi Cân rưỡi, cân hai đấy Cân hai cân rưỡi đấy Mà không dụng các bạn ạ Không dụng Đây bạn có thể chiếu xuống dưới đất cho các bạn thấy này Chiếu xuống dưới đất đi Đây Đấy Những cái quả thi thoảng có những quả dụng đấy là nó chim Chim khoét chuột cắn Chim nó thấy là ngọt quá Ngọt quá, ngọt lắm các bạn ạ à. <laughs> Táo này ngon cực kỳ luôn Tí nữa là chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem đây Người ta còn phải làm toàn những ông bù nhìn ở đây này Để để để cho chống chim vào đây này Đây, thưa các bạn này Đấy, Đấy họ toàn phải làm bù nhìn để treo để chống chim Để đuổi chim Mà... Đây đây đây thưa các bạn nó bé tí nó bé tí đấy đây <laughs> đây chủ vườn nó to quá <laughs> đây các bạn ạ chỗ nào thế vậy đấy sai vô kể luôn các bạn ạ sai mà mã quả nó đẹp ấy mã quả nó nó nó vàng vàng mà nó nhẵn bóng luôn các bạn này đây thưa các bạn đây, đây. thí dụ như quả đây. này chuẩn bị được thu hoạch thôi chưa đây. chưa được thu hoạch tôi tôi tôi tôi để nắm tay tôi vào như các bạn nhé ừ, gần bằng nắm tay luôn Hình bằng nắm tay luôn các bạn ạ. Đấy. Đây là mà đấy. vẫn chưa được thu đấy. Vẫn chưa được thu đấy. Đây thưa các bạn. Đây các bạn à, xem mình à, cắn miếng nữa nhé Nó thèm quá. Một quả này nó phải ba lạng các bạn ạ. Đó. Ờ. Đó. Ờ. Ờ. Ừ. Được các bạn nào. Là là là là trắng tinh. Mà lại ờ, hạt lại nhỏ. Trắng như nê luôn. Đấy, các bạn. và vâng, em phun từ à, tưới tưới mới phun là từ tháng 5 cho đến tháng 10 đấy là em ờ, ngưng lại giờ này em vẫn tưới chứ không phun nữa mỗi một tháng mình làm mấy lần mỗi tháng tưới hai lần cho bà con nhìn thấy mỗi tháng tưới hai lần ạ tưới hai lần vâng. mình ờ, dùng như thế nào cứ uh, mỗi tháng là À, như thường thường phun là cứ ba gói là một phi 200 lít à. năm năm phi một một lần một lần tháng hai lần năm phi là cho hết cả một cái vườn này vâng ừ thì là uh, bạn một tháng bạn phun hai lần vâng. mà bạn phun từ tháng mấy cho đến tháng mấy phun từ tháng 6 ờ, cho đến tháng 10 cho bây giờ thì ngưng lại không phun nữa thì tưới quay ra tưới pha vào lẫn với đạm tưới. tức là trong giai đoạn này táo to như thế này rồi nhưng mà mình vẫn tưới chứ không vâng, tưới mình... để cho cái quả nhỏ như này nó đẩy ừ. lên to à cho cái quả to thì nó lại nhanh chín hơn à quả to hơn, chứ và cái táo này thì, này là... thì nó lại đẩy lên à đấy vâng. đây. như này là tưới là nó cũng vẫn to lên mà à nó vẫn to vâng vẫn còn to nữa so mấy năm trước mà chưa dùng Sinic thì cái độ đường của cái táo này nó thế nào táo năm nay dùng Sinic thì ngọt hơn ngọt hơn mã là đẹp hơn nhiều à. vâng mà nó đỡ dụng nhiều không, đỡ, đỡ sâu Vâng. không có sâu bọ thì mấy không có đâu à, vâng. bây giờ lần được quả bọ là hiếm lắm à. Thế năm ngoái là bọ dụng đầy vườn ấy à. năm nay dùng cái này là ít bọ à. Vâng. tức là ruồi được quả đấy các nhé vâng. bọ có nghĩa là ruồi được quả các bạn ạ là ít hơn tỷ lệ ít hơn ấy tỷ lệ ít hơn mà cái lá lại bóng hơn này năm ngoái cái lá nó vàng mà nhận đồ ăn nhiều năm nay không nhận đồ ăn mấy à. không có đây, lá bóng vâng. rất là đẹp các bạn này không không có nhận đỏ đâu ừ. năm ngoái là nhiều nhận đỏ năm nay không nhận đây tôi có thể hái cái lá ra cho các bạn nhìn thấy nhé vâng. đây lá của nó rất đẹp đây này các bạn lá nó mỡ nó mỡ cả hai mặt lá là vâng, đều năm nay đây không có lọc mọi năm là có lọc nhưng năm nay cái tưới cái phun cái này thì không có lọc à vâng bây giờ nó không có lọc vì ờ, tưới cái phân Sinic là nó tập trung vào quả tập trung quá còn nếu như mình dùng NPK thì nó trong NPK nó có nhiều đạm thì nó sẽ bật lọc lên mà khi đã bật nọc lên rồi thì nó rút hết quả nó nhạt rút hết những cái độ đường độ ngọt của quả nó tập trung Thế vào lọc không có lọc thì quả sẽ nhạt à đấy vâng. tức là dùng cái phân xinic này nó tập trung vào quả rất tốt đây lá của nó rất đẹp các bạn này lá đẹp quả mới đẹp lá đẹp cho nên quả nó mới bóng như thế này vâng. quả bóng mới dáng mới nó ờ, cái giá, dùng cái phân xinic này thì bạn đánh giá là cái dáng quả nó thế nào nó, nó đều hơn nó cân hơn nó cân hơn vâng. đều hơn Đấy. năm ngoái là méo nhiều vâng và tỷ lệ dụng ở đây thế nào dùng không không có dụng mấy thì nhìn hoa nhìn quả chim nó quét mình đấy ví dụ như cái quả này các bạn này to như này như là chim quét các bạn nhé chim không, quét. không không bị dụng đâu ừ, chứ không bị dụng ở đây cái các bạn có nhiều lắm vườn này không dùng mấy có thể chiếu qua xuống vườn để thấy rằng là cái tỷ lệ dụng ở đây là không có. gần như là không có vâng. đấy có, có chăng thì nó chỉ là à, chim với lại chuột, chuột nó cắn à, chim cắn chuột cắn thôi vâng. đấy và ừ, trước đây mà chưa dùng phân xịt thì cái vườn này ờ, một vụ thì bạn phải dùng bao nhiêu thuốc bảo vệ thực vật mỗi một tháng là 5 triệu tiền thuốc ấy. à 5 triệu tiền thuốc từ ờ, tháng năm vừa rồi biết cái con này nào không mất tiền thuốc sâu nữa. À, vâng. Được, phun cái này mới tưới cái này là đỡ được thuốc sâu mà kèm theo là mình phun thêm tỏi à tỏi mới này ớt ớt tỏi mới ớt à. phun vào vậy thì bạn có thể khẳng định vườn táo này là vườn táo sạch không đúng là buồn đấy sạch không không sợ bẩn đâu vặt cái ăn ngay không sợ gì vâng và thưa các bạn là ở đây hiện tại như là các bạn rất nhiều nơi là đi đấy như là vùng sinh thái các bạn đến đây, à, tự hái uh, táo sau đó là là cân để để thanh toán tiền đấy. tự tự hái đấy tự, vâng. tự hái và... bán tự hái đâu vâng. nhà có một mình không người hái vâng. vâng. đấy cứ bán Cách vào là tự tự ăn thích ăn quả nào tự uh, hái tự uh, tự vặt hả quay, quay, quay đến vườn thao hồ chơi thao đấy. táo đấy. đây thưa các bạn đây đây các bạn vào cũng đông đây thao hồ cứ ai ăn là tự vặt thế thì vườn táo này nổi tiếng ở huyện nam sách đúng không vâng vâng, vâng. vâng đây ai ăn quen thì biết được chào các bạn à, cho mình hỏi là các bạn là quê ở đâu đấy ạ ờ, em ờ, ở đồng lạc ấy đồng lạc à Vâng. Các bạn đã đến đây mua táo nhiều chưa? Em chưa anh ạ. Thế à? Thế, thế nghe thế nào mà các bạn này đến đây này hôm nay mua táo? Em chỉ được nghe ở trên mạng. Thế à? Anh nghe trên mạng à? à? Các bạn đã thử ăn chưa? Rồi anh ạ. Các bạn cảm nhận như thế nào? To à, ngon ngọt anh ạ. Thế à? <laughs> ở viện Nam Sách này có vườn nào mà ngọt hơn vườn này không? Theo em thì em chưa biết ấy. <laughs> chưa biết à? Thế bây giờ ăn thử đi để cho biết. Vâng. Đây bạn bạn ăn thử thế nào? Bạn ăn thử đi. Đấy. Thưa các bạn là khẳng định với các bạn là vườn táo này là vườn táo sạch cho nên là các bạn sinh viên đến đây là ăn ngắt một cái là ăn luôn à. và không cần phải lau phải rửa gì hết đấy bạn ăn đi xong rồi cho xin cảm nhận bạn ơi bạn hai táo bạn ăn đi xong rồi cho xin cảm nhận ăn đi bạn ăn chưa nào <laughs> bạn ờ, có thấy vườn nào ngọt hơn vườn này không em thấy vườn nào ngọt như vườn này à chưa thấy vườn nào ngọt hơn đúng không được. Dạ. các bạn ở tận đâu em ở ngay chợ hóp rồi chợ hóp của xã nào nam hồng ạ à. nam hồng tức là xã bên cạnh nam sách dạ vâng ngay gần đây vâng. Vâng. vâng và cái vườn thưa các bạn là những chỗ thưa này là chủ vườn đã vặt bán rất nhiều rồi và tí nữa thì mời các bạn chúng ta lên để các bạn ấy vào đây là coi đây ờ, như là trải nghiệm uh, du lịch sinh thái đây. du lịch sinh thái <laughs> đấy các bạn ấy cầm cả xô đi là là thùng đi là để vặt táo vào xong khi nào được là đây các bạn này thì cầm làm. à đây này, đây, mình xem xem bạn hái được nhiều chưa nào đây đây, các bạn nhé này quả to chưa các bạn này đây này ừ, này đây to chưa tuyệt vời chưa các bạn này đây, táo Quả hơi mã hơi vàng nhá Bóng quả nhá dáng cân chuẩn nhá Và ăn rất ngọt Và đây này Các bạn này Ruột cắn ra thì trắng như lê Mà tôi cắn mấy miếng rồi vẫn chưa đến hạt Hạt bé xíu luôn các bạn ạ Vào đây ăn là nghiền Ăn là nghiện Và ăn một lần là nhớ mãi các bạn nhé dạ. Đấy táo tuyệt vời chưa Đây là tiếng ờ, lành đồn xa tiếng giữ đồn xa đây nên là mọi người ở quanh đây là đều đến đây để, để mua đây thì các bạn là càng ngày càng đông đấy rồi. Dạ. đấy đây thưa các bạn ạ đây à đây đây này táo đây hả vâng đây. đấy các bạn đến ăn này đấy cứ đến vườn thăm vườn ăn no thoải vâng, mái vâng. chủ vườn rất là vui vì các bạn ạ <laughs> cứ no thoải mái đi bạn riêng vào ngay. vườn thì được ăn thoải mái nhưng mà vâng. mang về mang về mua. trả tiền <laughs> à, thưa các bạn là đây là là, là là chủ vườn đã lấy phân của chúng tôi đây, đây phân bón silic tân pháp đây thưa các bạn <laughs> Đấy. Đứng đây cái này cái ạ. Cái này một túi bao nhiêu cân ạ? À? Một túi 5 cân ạ. À? 5 cân. Ôi con khỏe bê 10 cân một lúc. <laughs> Vâng, Đấy, thưa các bạn đây. Đấy. Đây các bạn đây Đấy. Các bạn này đã đang ờ, vận chuyển vào đây. <laughs> Đấy. Đây, năm nay mới biết cái phần này đây. À. Năm ngoái là ờ, năm vừa rồi là ta sử dụng cái túi phun tưới đúng không? Phun đâu rồi, rồi. chưa tưới. Thì... Xe anh à? Thôi năm nay là, là sử dụng thêm cái túi ờ, phân bón bón gốc đây thôi các bạn Nó mất thời gian đấy nhỉ Giáo này à, lúc này rất là nhộn nhịp và ở đây đã thu hút được rất nhiều các bạn học sinh sinh viên đến tham quan ăn trải nghiệm và nhiều bạn là vào vườn táo sai quá quả ngon ngọt quên không nhớ đường về các bạn ạ đây thưa các bạn là táo đây đây thưa các bạn là tao ở đâu cũng vậy mình xèo lần nữa rồi bây giờ sai lắm sai đồng đều các bạn ạ quả sai đồng đều mã đẹp ăn giòn ngọt rất là tuyệt vời ở đây đã thu hoạch nhiều rồi ạ mà bây giờ là mà vẫn còn uh, quả. quả những quả to như thế này như này các bạn này tuyệt vời chưa tuyệt vời tuyệt vời các bạn ạ không có vườn táo nào mà đẳng cấp hơn vườn táo này một vườn táo ở đây các bạn học sinh đến ờ, ăn táo và hỗ trợ hỗ trợ bởi vì cô chủ nhà ở đây thì ờ, có hoàn cảnh rất khó khăn các bạn ạ một mình nuôi con và nuôi em ăn học bố mẹ mất sớm anh chị em thì đều có gia đình riêng một mình cô chăm sóc hơn một ờ, một mẫu rưỡi táo ở đây à, với diện tổng diện tích là một mẫu rưỡi và với số cây là 250 cây với giống táo là táo Đài Loan Lê, Lê Đài Loan và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày mùng 1 là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 và ngày dương lịch hôm nay là ngày hôm nay là ngày mùng 3 hôm nay là ngày mùng 4 4 tháng 1. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Và trên vườn táo này đã thu được rất từ rất lâu rồi các bạn ạ. Đấy và vườn táo này còn hứa hẹn cái năng suất rất là à, bội thu và cái vườn táo này sẽ còn thu được đến Tết. Cho nên là nếu những bạn nào muốn mua táo Tết thì đăng ký nào em Nguyễn thì Tiệp em vào đây để nói số điện thoại để cho các bạn muốn mua táo Tết thì đăng ký với số điện thoại nào. Em có sẵn sàng mời các bạn à, đến thăm vườn và ăn và thưởng thức táo cũng như là mua táo ủng hộ không? vâng có em mời các bạn là cứ đến vườn em chơi thăm vườn và em mời ăn thoải mái. <laughs> và nếu muốn ờ, các bạn ở xa muốn ship hàng thì đặt liên hệ qua số không, điện thoại nào không không ship hàng bán tại vườn đấy à không nhưng ai mà, đến chơi được đến tại vườn nhưng mà bạn cứ nói số điện thoại để các bạn đến tham quan và vâng, đến mua quan đấy. vâng thì liên hệ với số điện thoại nào số điện thoại của em là 037 3437 065 à, bạn nói luôn cả địa chỉ ở đây đi chỉ là thôn Mãn Đê, xã Hàm Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Vâng và chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bạn Nguyễn Thị Tiệp ở đây để các bạn tiện liên hệ và cũng như là đến tham quan ăn thử thưởng thức táo ngon táo sạch à, táo chất lượng cao và một cái vườn táo mà có thể nói là hiếm có khi mà dùng cái silic cantat của chúng tôi có vị ngon độc đáo có chất lượng cao và thơm ngọt giòn mẫu mã thì tuyệt vời như các bạn đang thấy đây đấy